Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. À, hôm nay mình lại à, có một cái à, TV à, model nó là mình cái này á, mình cũng không biết nó nó ghi như thế này là như thế nào, mình cũng không gành á. Đây nè, mọi người nhìn để mình lấy nét nha. Rồi, ở đây mọi người nhìn thấy nè. Model nè, số nè, 32S sorry ha. Nè, model còn dưới này nó lại ghi là model 32 AT120 ha thì nó của Asanjo nhưng mà lâu lâu nhìn thấy mình thấy vòng vòng thì nó lại có chữ Asano nha à, mình cũng không có hiểu vụ này nhưng mà mình chỉ có chia sẻ với mọi người những cái đường bôn của nó ở trên à, cũng như cái băng bệnh này thì mình đã bắt bệnh ra được rồi thì cái chứng bệnh của cái máy này thì nó bị hư đèn à, hư đèn nền nhé ừ, sao tối dữ vậy rồi nó lại nó bị hư đèn nền nha rồi à, bây giờ mình sẽ đo cho mọi người cùng xem ha các cái đường nguồn của nó à, trước trước khi à, trước khi à, cắm điện và sau khi cắm điện thì mình ở đây mà mình đang đặt cái mức thang đó là 50 ha rồi Rồi, mình à, cắm mắt bất kỳ ha. Bây giờ mình sẽ cắm mắt trên cái thân này đi ha. Cho mọi người cùng xem cho nó dễ. Rồi, đầu tiên là mình sẽ à, cái đường ra trước nha. Đây, con đầu niốt. À, đầu con này hiện tại nó đang có là khoảng tầm khoảng là 37V như 35V đi ha. À, 35V. Rồi tiếp theo, đầu của cái con này 35V nữa ha rồi tiếp theo con này cho tâm 12V ờ, cũng ba mấy V luôn rồi đây 12V à, mà đó lại nha đầu của con này ra thì nó sẽ có 12V nè tiếp theo ở đây nè đầu này sẽ có 35V rồi tiếp theo đầu của con này cũng có 35V gần 40V luôn á rồi tiếp theo ở đây 40V rồi ở đây những cái con này là những cái con ổn áp ừ. thì nó có tầm khoảng 3V mấy đến 1V mấy đến 3V mấy thôi thì mình sẽ đo chỗ này là một chân thôi chân đầu nó thôi à, dắt này là khiển chưa chạy nè ha khiển chưa chạy thì nó chưa ra nha mọi người lưu ý chỗ này đây là khiển chưa chạy nó chưa ra còn con này thì nó chạy con này thì nó không có cần khởi động ha 3 v 3 con này thì chưa có nè và cái chỗ này mình sẽ bật lên 50 nha và cái dắt led này hay là dắt đèn nền đó đó nó cũng có tầm khoảng gần 40V thôi chưa được 40V ha rồi tiếp theo <coughs> thì à, ở đây ở đây cái phần này đó là nó không có liên quan gì tới cái phần à, nguồn ha do đó là viết mở nguồn hay gì đó là nó cũng không có liên quan do đó là khi mà mình làm thì mình loại bỏ phần này đi à, cái này mình nghĩ mình thì chưa có nghiên cứu gì nó nhưng mà mình nghĩ nó liên quan tới cái phần à, phần này tại sao tại vì à, khi mà những cái bo nào á những cái bo nào mà không có cái uh, truyền hình uh, cái này là chảo thì nó sẽ không có cái phần này thì ở đây mình có một số nè số bo như cái bo này là của thằng Asanjo Asanjo 40 30 39 inch thì nó cũng có cái phần này đây đây là cái phần chảo nha không rõ rồi đây nè thì nó cũng có cái cục này ha và cái này là ba 40 chứ cái này 40 t nha à, cái bo này là bo 40 t 40 t mã số nó mấy thì mình đây đây này nè 40 t 660 40T660 à, thì à, cái đời này nó sẽ có là cái, à, cái phần của hàng chảo ừ. còn cái đời mà 40S 40S cũng giống hệt vậy luôn là nó không không có phần chảo thì cái phần này nó không có phần này nó mất đi nó bỏ trống luôn giờ mình cũng đã từng tháo thử một lần rồi mình tháo hết bỏ ra hết bỏ những cái cuộn dây nè diode là ba diode một tụ nè mình bỏ hết ra thì nó vẫn hoạt động bình thường thì mình nghĩ là nó liên quan tới cái phần này thôi ha chứ không có ờ, ảnh hưởng gì tới phần nguồn và phần khiển cả thì cái bo này là cái bo 40T nha 40T660 thì khi mà thay á, thì 40T660 không có thì mình lấy 40S660 chạy vô vẫn hoạt động bình thường nha nhưng mà nó chỉ thiếu cái lỗ ờ, cái lỗ chảo này thôi à, cái lỗ chảo này thì không có gì bây giờ cũng không ai xài và ở đây thì cái bo của thằng Asanjo thì mọi bo nó cũng giống giống nhau thì đây nó cũng vậy thôi thì nguồn nó ra nó cũng tương đương ừ. không mình chỉ nói những cái nguồn mà mình từng làm thôi nha à, những cái mà mình từng làm qua thì cái nguồn nó là như vậy rồi tiếp theo đó là cái nguồn này, cái này là cũng là của thằng Asanjo này à, Asanjo này mà là nó 32 inch ha sang vô này nó 32 inch thì ở đây nó cũng giống giống nhau thôi không khác gì cả ha cũng không có gì hết rồi còn ở đây là cái tivi này là Asanjo 24 inch à, cái mã của nó là 59 599 thì ở đây ở đây nó nguồn nó thì hầu như là hầu như là nó giống nhau ha. giống nhau hết đây những tivi đây là những cái gì mà mình à, ở trong nhà mình có rồi rồi khi nào mà mình xác định là bị hư hư led hư led ha thì à, ở đây như thế này nếu như mà cái đèn nó hư led à, nó hư led thì nguồn tất cả đều nó hoạt động tốt à, tất cả đều hoạt động tốt mà nguồn ga ở đây là khi mình khởi động nó lên cái tầm khoảng 60 75V là ok còn nếu mà nó không ra được thì chắc chắn là cái phần cái phần nhân điện áp nè từ con IC này là nó sẽ bị hư do đó mình phải làm cái phần phần này nhưng mà hầu như là nó hiếm lắm nó cũng có hư nhưng mà nó ít hư cái phần phần này lắm cái phần à, nhân đôi điện áp thì cũng giống như là dùng lo kéo cũng vậy khi mà mình cắm điện 12V thì mình hát được lo kéo thì phải nhân lên cái tầm khoảng là 24 hoặc là 35V gì đó còn ở đây thì nó lấy cái nguồn 12V này à, nó khuếch đại nó nhân lên để đưa ra cái nguồn để mà nuôi led đây chúng ta kêu là, là cái phần này là cái phần điện áp cao đó hay là nhân nhân điện áp rồi ở đây mình sẽ mình chưa mở cái công tắc thì nó sẽ có cái màu đỏ nha đây rồi giót này mình sẽ mở nguồn đó nguồn lên tắt ha nguồn lên rồi đó rồi giắc này mình sẽ đo lại cái chạm à, mình đo lại cái cái cái cái cái cái, cái giắc của của đèn led rồi ở đây thì nó có tầm khoảng là 60V đó mọi người gần 60V đó khi mà khi mà nhân áp này nó lên là tầm khoảng 60V ha. Giờ để mình đo lại cho mọi người cùng xem một lần nữa nha Thì mình biết cái bệnh này ấy là nó bị hư led Do đó màn hình nó không có lên ha. À 60V này ha Là khi mà nó qua điện áp Rồi <coughs> Rồi cái con này giác nãy là nó không lên nè Giác này nó lên 1V8 này 3 con 3 này. Sẽ mở gì Rồi, mình đo lại nè. Khi mà mở nguồn thì chỗ này nó có 3 quân 3 nè. 1 quân 8 nè. À, 3 quân 3 nè. Mở nguồn rồi đó nha. Chỗ này thì vẫn có 12 v thôi. 12V còn cái phần này á, là cái phần này thì cái điện vào nó có chứ điện ra nó không có đâu mấy coi chân ga này là không có hết không có vô nào cả ha, chân ao rồi nó không có ra vì tầm chỗ này khoảng 12V thôi nhưng cái chỗ này thì mình đừng quan tâm là vì mình sửa rồi mình thấy rồi nó không có liên quan gì tới cái gì hết rồi giờ mình sẽ lật lên cho mọi người xem cái tivi nó như thế nào đây, đây khi mà mình lật lên nè thì mình sẽ cắm điện vào cho mọi người cùng xem nha tại sao mà tivi nó lại nó không có tiếng không có hình luôn mình gọi cái đèn vào nó mọi người thấy không à đây cái đèn này cái đèn mình gọi vào nè rồi mình chắc này mình sẽ mở nguồn lên nè đó, đó, mọi người thấy không gọi đèn nó thấy cái chữ nó lên rồi thấy không còn bình thường con mắt mình nhìn không thấy rồi nó lên nó mất luôn ha mà nó lên ở trong đó nha gọi đèn mới thấy còn không gọi đèn là nó không thấy như lại là mình chứng tỏ là đèn cái tivi này nó đã bị hư led à, thì bây giờ đây này chữ không tín hiệu nó hiện lên là nhưng mà nó không sáng được ha rồi bây giờ mình sẽ à, tháo cái phần này ra để mình làm còn cái vấn đề mà nói led này kia thì chắc mọi người cũng đã từng thấy mình làm rồi đi xem lại mấy cái wiki video kia ha còn bây giờ mình sẽ tắt máy à, mình làm xong rồi mình sẽ cho mọi người xem thử coi mình đoán đúng bình hay không ha khi mình đã thay kiểm tra thì nguyên cái bộ led này à, led này hầu như là chết hết <coughs> đây là hai cái, cái thanh led của nó à, hai cái thanh led của nó nó chịu chết hết không còn một bóng luôn à, mình sửa cũng nhiều rồi nhưng mà nó cháy mà cháy một lượt thì mình thấy nó trái ờ, trái ăn lượt thì thấy nó ít ha không có ờ, nhiều như vậy thì đây mình bình thường thì mình cứ để ít nhân một ha đó, mình ờ, mình tháo luôn ra luôn rồi mình kiểm tra luôn tại thấy không có bóng nào sống á mình tháo thử thì mọi người cứ đặt hai cái đầu của nó ha, hai cái đầu nó vào rồi à, vậy là không có cái bóng nào cháy hết á mà mình đã thay hai cái thanh luôn rồi bây giờ đã xong rồi tại vì mình thấy mình làm cũng làm nhiều video à, hướng dẫn mọi người cái uh, cách để thay led ha rồi bây giờ mình à, gắn lên ha mình bỏ tiếng đi ha à, nó lên rồi đó đây lên đèn đỏ này. người thấy đây này. mình bấm nút cua nè ờ, cái này à, cái này công tắc cái à, nút nó hơi bị lệch tí bấm hơi nặng tay quá đây mọi người thấy không nó đã lên đây nha lên ha rồi mình cũng sợ ờ, bản quyền này kia nọ lắm rồi giờ video của mình đến đây hết ha mọi người ờ, xem video à, có thắc mắc gì cứ liên hệ với mình 0395 99 014 rồi nó gớt điện thoại luôn rồi xin chào mọi người nha